kia không đây là thân nó này Mình nhìn thấy cái thân cá chưa? Rồi, nó bơi cho bên đây rồi Đuổi theo nó đây hơi tối trong kia có gì nó ngầm như rồi đây ngồi nhìn con cá nó dài không ừ, nhìn dưới không anh anh thắng đuổi cho nó bơi vào đây em phát anh thắng đấy quay chọc chọc cho nó bơi cho em phát anh ấy quay chọc chọc chọc bơi thôi có con cá chê nó dài ờ, dài em nó quay con cá chứ cá chê anh ấy quay chọc chọc cho người cho hai Đâu ạ, nó còn lại Bây giờ đó hôm qua chặn được Nó to lắm rồi ạ, nó phải đi Nó phải đi, nó phải đi Xem cái mặt thôi nếu đang như quay em quay quay được đó cái tắt mấy người anh chồng chồng quay em thế đó không tôi chặn cái này nhá không nghĩa là đấy đấy không phải đang đục đang đục mày phải xúc nó lên chắc là người Ôi rồi. Ôi rồi. Nó ra bên kia mất rồi. Để xe đi. Đâu. anh thắng anh thắng này đuổi anh thắng này đây mọi người nhìn thấy nó đang ở trước mặt đây này đấy con quay lại rồi quay lại được quay lại được rồi stop